Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ bạn Đào Quang Hiểu. Kính bạch Thầy, con có một người bạn, bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Họ là người lao động nghèo, rất vất vả mới kiếm được số tiền đó. Việc ăn trộm diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Số tiền ấy bạn con đem đi nướng vào game, chơi game. Bây giờ trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất, có người mất. Vậy con xin hỏi Sư Phụ, bây giờ bạn ấy phải làm gì để sám hối ạ? À? Kính xin Sư Phụ chỉ dạy, con xin chiên công đức của Sư Phụ. <laughs> Ở đây các con có ai mắc cái tội giống như bạn này không? Nghe không? <laughs> Đấy, mình hồi bé cái chuyện ăn cắp vặt trộm vặt thế nào cũng có, nghe không? thế còn không biết cái người mà mình ăn trộm đấy mình lấy trộm đồ người ta người ta đã chết chưa thôi đấy, cũng có người người ta chết rồi <laughs> mà mình chưa kịp trả cho người ta trước hết thì sư phụ nhận định thế này ăn trộm là một việc xấu à, đối với pháp luật là phạm pháp luật nhà nước đấy. đối với giới luật của phật là phạm vào giới của phật trong năm giới phật cấm người phật tử là không được ăn trộm ăn cắp dù cái cây kim sợi chỉ cũng không được ăn trộm nếu người ta không cho con ạ. À. Cây kim, ngọn cỏ, lá rau, cái vườn rau nhà người ta đấy mình đi qua mình cấu một lá rau thôi, không xin, không hỏi, cũng là ăn cắp đấy, ăn trộm đấy con ạ. À. không phải chuyện thường đâu. Thế đã ăn trộm thì một tí cũng là ăn trộm con ạ. À. Chứ không phải ăn trộm à, một cục vàng mới là ăn trộm đâu. Ăn trộm một lá rau mình cũng mang tiếng cả cái người này là thằng ăn trộm. <laughs> Đúng không các con? Đấy, vẫn là mang tiếng cả thằng ăn trộm thôi. Và vẫn là phạm pháp. Và đương nhiên á, trộm cắp thì quả báo sẽ là xấu rồi. Quả báo của trộm cắp là gì? Là nếu trộm cắp lớn làm cho người ta đau khổ, mất mát nhiều thì mình phải đọa lạc. Thế kiếp sau á, tái sinh làm người nghèo khổ, bần hàn, không có của cải hoặc có của cải lại bị mất trộm, mất cắp. Đấy là nhân quả. Rồi mình có những cái điều không may nó đến với mình. Thế thì ở đây bạn này, bạn đã hồi bé, bạn đã lỡ ăn trộm tiền của mấy người mà toàn là các người nghèo khổ cả. Và trong đó thì có người người ta chết mất rồi. Bây giờ bạn ấy đi học Phật, bạn biết ăn năn hối cải, biết sám hối, là không biết làm sao đây. Ăn trộm của người ta, người ta chết rồi, chẳng nhẽ mang ra mộ mà trả người ta ư? Phải không? Không mang ra mộ trả được, vì cái xác chết nó không nhận tiền nghe không trả được nếu người ta còn sống các con mang đến trả nợ người ta rồi xin lỗi người ta thì có thể là hết tội trả nợ và nếu người ta đòi lãi nữa thì phải trả cả <laughs> lãi cho người ta ăn trộm người ta mấy năm rồi mấy triệu bạc rồi trả lãi cho người ta cháu xin trả nợ và trả cả lãi à, bác tha tội cho cháu là hết tội còn bây giờ người ta chết rồi làm sao đây thật là khó xử đúng không à, không thể mang xuống mình cũng không thể chạy xuống cái ông diêm vương để ông mình bảo ông xử tội được mà bây giờ mang ra cái tòa của mình đây cũng không ai xử với cái người chết rồi đúng không bây giờ chỉ có cách một đấy sư phụ bày cho cách thứ nhất đấy hoặc là chúng ta trả cho thân nhân của người đó những người mà có cái địa vị gọi là thừa kế đó mình có thể trả cho người ta vì người ta chết thì có thể tài sản người ta cũng cho con cái thôi thế thì mình trả cho con cái người ta cũng có thể là được và mình vẫn phải có cái lời xin lỗi với gia đình, sám hối nhé. Thứ hai, nếu không làm được việc đấy và vì cũng nhiều lý do, bây giờ đến mà xin lỗi gia đình người ta cũng ngại, trả gia đình người ta cũng ngại lắm, đúng không? Thì thôi, thì mang lên đi làm phúc, đi bố thí, đi cúng dường vậy. Các con đành phải đi bố thí cúng dường mà khi cúng dường các con phải nói rõ đây là tiền của cái người này do con trước đây là ăn cắp của người ta con không biết thôi con ờ, thay người ta đi cúng dường hồi hướng phúc báu cho người ta thì như thế cũng có thể được tất nhiên nó cũng là bất đắc dĩ đấy các con ạ ừ, nhé. chư phật bồ tát cũng không phải vui vẻ nhận những cái đồng <laughs> tiền này đâu các con hiểu không kể cả các thầy nghe không? nhưng mà bây giờ các con còn cách nào để trả cho người mất đâu người mất người ta trở thành một cái vong hồn hoặc người ta tái sinh làm con trâu con bò ở đâu rồi bây giờ họ chỉ có thể hưởng bằng phước thôi các con ạ hưởng bằng phước thì thôi các con đem cái tiền của họ mình đã ăn trộm ăn cắp đấy đi làm phước, chúng ta bố thí cho người nghèo khổ, chúng ta đi cúng dường vào xây dựng chùa chiền, làm các việc từ thiện, rồi hồi hướng cái phúc báo ấy cho cái người đã mất đấy. Nhá. Coi như mình là đi làm từ thiện, đi làm phúc giúp cho họ thôi. Các con hiểu không? Và mình phải cũng vẫn phải lên sám hối, lên chùa sám hối với Phật, sám hối với chư Tăng thì mình mới tiêu được cái tội đấy. Các con ạ, à? và nói rõ là con hổ bé con do không biết gì, con ờ, ngu si không biết gì, con đã lỡ ăn trộm. Bây giờ con xin được sám hối và con đem số tiền đó con xin trả, con cúng dường vào Tam Bảo để hồi hướng phước báu này cho cái người đó, cái người đã mất đó. Họ hưởng cái phần phước do đồng tiền của chính họ. Con xin hồi hướng cho. Nhá. Thì như vậy cũng là một cách để gỡ tội cho các con. Các con sẽ bớt tội đi. nha Thì à, Sư Phụ xin bày cho bạn Đào Quang Hiểu để bạn cách mà làm chứ không thì sẽ cứ ân hận suốt đời tất nhiên đấy sư phụ nói trong chúng ta này là hồi bé mấy ai mà không ăn trộm vặt không ăn cắp cái này ăn cắp cái kia quả cam quả quýt quả táo quả ổi nghe không lấy cái bút lấy cái <laughs> nọ cái kia nhiều thứ lắm những cái tội ấy không xòe đâu thì các con có thể hối cải bằng chính bây giờ các con sống tốt hành thiện làm nhiều việc tốt lấy cái phúc báo ấy nó bù trừ đi những cái lỗi lầm ngày xưa nhé à, sư phụ mong cho bạn này sớm được tiêu tội nghe không? và vong linh của người đã mất nhận được cái cái phúc lành này